Ước hết là sao đồ sao về con Đâu có đồ lại đâu Hả? Ba nói xin chơi nước không được ướt mà Đây còn tột chưa? Đây còn tột chưa?

kìa bắp đi qua mấy cái vòng màu đỏ màu xanh kìa bắp kìa đây có màu vàng kìa 拜拜。 dạ không ướt thì nó cũng ướt rồi cho nó tắm luôn đi Đây. đất ơi một đứa thì như con heo còn một đứa thì máu đầm mà bơi luôn thôi lại hồn trời ơi ờ con bông rồi trời ơi tôm nó kìa tôm nó láng nè

buồn chia đôi